Giá các phiên bản iPhone 11 Pro Max tại MSM 170 lạch chay. 11 Pro Max quốc tế Mỹ 99% 64GB đen, giá 18 triệu 350 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ 99% 64GB trắng, giá 18 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ 99% 64GB vàng, giá 18 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ 99% 64GB xanh, giá 18 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng 64 GB đen, giá 18 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng 64 GB trắng, giá 19 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng 64 GB vàng, giá 19 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng 64 GB xanh, giá 19 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ 99% 256GB đen, giá 20 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ 99% 256GB trắng, giá 20 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ 99% 256GB vàng, giá 21 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ 99% 256GB xanh, giá 21 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng 256 ghi đen, giá 21 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng 256 ghi trắng, giá 21 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng 256 ghi vàng, giá 21 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. 11 Pro Max quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng 256 ghi xanh, giá 21 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn.